em nghe gì không từng hạt mưa đã gọi tên anh bỗng thấy thương cây bằng non, thương chiếc bóng cô phòng đâu là cô đơn nếu mình nghe nhau trong hạt mưa nghe tiếng khóc mưa rơi nghe tiếng mưa cười và tiếng trái tim từng đêm gì không hỡi em không cần trước sau vì anh đã đặt mình ở hướng vô cùng gì không từng hạt mưa đã gọi tên anh bỗng thấy thương cây bằng non thương chiếc bóng cô phòng đâu là cô đơn nếu mình nghe nhau trong hạt mưa nghe tiếng khóc mưa rơi nghe tiếng mưa cười và tiếng trái tim từng đêm gõ vâng, trên là bằng non em nghe gì không gần trước sau vì anh đã đặt mình ở hướng vô cùng vì anh thương em như thương cây bằng non cây nhớ anh làm sao nói được không cần trước sau vì anh đã đặt mình ở hướng vô cùng anh thương em sẽ không cần trước sau vì anh đã đặt mình